Hello, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình NVV Review Anh em có thấy cái bọc này siêu to khổng lồ không nào? xem video đừng quên like và đăng ký kênh cho mình nhé hẹn anh em ở video tiếp theo